L phiên bản 2022 vừa rồi thì Di cũng đã quay cho các bạn xem rất là kỹ thật là chi tiết cái chiếc xe à, S450 phiên bản 2022 này rồi thì với clip ngày hôm nay thì Di sẽ cho các bạn xem cái sự so sánh giữa hai cái chiếc xe phiên bản 2021 và phiên bản 2022 nó sẽ khác nhau như thế nào cũng như là à, chiếc xe S phiên bản mới này của chúng ta nó có cái những cái chi tiết gì nâng cấp so với lại cái phiên bản trước đây Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ hai cái chiếc xe này và các bạn thích cái chiếc xe nào hơn thì cứ cho Duy biết hơn ha. Ok. thể á, các bạn sẽ thấy là S450 Luxury à, phiên bản 2021 các bạn thì được thiết kế theo cái nét truyền thống của những cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class từ trước đến giờ. Đó các bạn thấy là cái sự coi như là à, uy nghi cũng như là sang trọng và cực kỳ lịch lãm trên cái phiên bản 2021 này. Đó, khi đứng trước phần đầu xe thì các bạn sẽ cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó cực kỳ ngầu luôn và đúng chất là dành cho những ông chủ ha. Đúng chất là dành cho những ông chủ luôn đó về phần thiết kế lưới tản nhiệt thì các bạn vẫn thấy nè đây là cái sự truyền thống của cái chiếc xe nè các bạn thấy không lưới tản nhiệt vẫn là lưới nhiệt dạng nhiều nang ha đó, đèn pha thì lúc nào cũng là to đó, và có một cái logo đứng ở trên capo. còn đấy với cái phần đầu xe của chiếc xe S-Class phiên bản 2012 thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta nó không còn giữ được cái sự nghiêm túc nữa các bạn và thay vào đó đây là một cái chiếc xe mà dành cho những cái ông chủ yêu thích cái phong cách thể thao nè những ông chủ thích tự lái nè hoặc là những ông chủ trẻ các bạn đó cái nét trẻ trung thể thao trên cái chiếc xe S450 phiên bản 2022 này thể hiện cực kỳ rõ luôn ở cái phần đầu xe đó cái đèn xe của chúng ta thì bây giờ được thiết kế nhỏ lại nè đó, được vuốt nhỏ lại nè các bạn thấy không nhìn rất là à, cá tính luôn thấy không thì trước đây thì các bạn thấy nè cái đèn pha thì thiết kế cực kỳ đơn giản luôn đó nó sẽ làm rất là to luôn ha cũng như là có ba mí nè à, nhưng đối với phiên bản 2022 này thì được thiết kế lại hoàn toàn luôn đó đèn pha của chúng ta thì ở bên trong nó có ba cái cụm led lớn này các bạn nha và đây là đèn công nghệ multi beam led nó vẫn giữ nguyên cái công nghệ đèn so với là cái phiên bản 2020 và 2021 à thì với cái đèn pha multi beam led này Di cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi bên trong của cái đèn này nó có rất rất là nhiều những cái tính năng nữa ha các bạn đó mọi cái điều kiện đường xá khác nhau thì cái đèn pha của chúng ta nó sẽ thích ứng với mọi điều kiện đường xá luôn tiếp theo nữa là các bạn thấy nè về phần cái lưới tản nhiệt nè các bạn thì lưới tản nhiệt giữa hai cái chiếc xe này các bạn vẫn thấy có cái nét gì đó nó giống nhau cái đúng không các bạn đó vẫn là lưới tản nhiệt dạng nhiều nang nè cũng như là hai thanh kép nè đó, cũng như là một cái logo đứng ở trên cabo thì cái nét truyền thống của s thì vẫn được giữ nguyên các bạn bởi vì đây là cái sự truyền thống của chiếc xe rồi bao nhiêu năm nữa thì Duy nghĩ là S-Class nó vẫn giữ cái cái cái cái phần lưới tản nhiệt như thế này à, thì về phần lưới tản nhiệt thì các bạn sẽ thấy nó có một vài cái chỗ khác nữa các bạn thì đây là do những cái công nghệ uh, camera cũng như là radar nó gắn ở trên này cho nên là các bạn thấy có những cái mặt gương thôi nhưng mà xe của chúng ta thì vẫn có một cái camera mara phía trước nè đó thì cái điểm này thì thật ra là các bạn Duy sẽ không có thích bằng so với lại cái phiên bản 2020 2021 là cái camera được giấu ở bên trong luôn cho nên là khi mà chúng ta lùi xe hoặc là camera bật lên thì cái camera mới mở ra cho nên là camera được bảo vệ ở bên trong nó sạch sẽ hơn rất là nhiều đó còn camera này thì để lộ bên ngoài luôn các bạn đó, thực ra nếu mà cái chi tiết này mà để ẩn bên trong nữa thì Duy nghĩ là cái phần đầu xe của chiếc xe s phiên bản 2022 này sẽ đẹp hơn cũng như là cái phần camera này được che kính lại thì sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều ha ok tiếp theo nữa là cái phần lưới tản nhiệt thì đây là cái phần lưới tản nhiệt thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ thiết kế lại nhìn nó thể thao cũng như là góc cạnh hơn đúng không các bạn à. về phần đầu xe thì à, thật sự là cái chiếc s này nó quá là ấn tượng luôn có thể là Di là một người trẻ cho nên là à, với cái thiết kế này à, thì Di cực kỳ thích luôn không biết là các anh chị và các bạn thấy nó như thế nào ha Ok, bây giờ Di sẽ mời các anh chị các bạn đi sang bên hông của hai chiếc xe này ha. Thì uh, S450 uh, phiên bản 2022 đây là phiên bản uh, L các bạn chưa phải là phiên bản luxury cho nên các bạn sẽ thấy cái phần mâm nó sẽ được thiết kế như thế này và mâm xe của chúng ta là mâm 19 à, in thôi đó, mâm 19 in thôi các bạn nha 255 trên 45 R19. Về phần hệ thống treo của chiếc xe Mercedes-Benz S450 phiên bản 2022 này vẫn sử dụng hệ thống treo E-Matic bằng hệ thống treo và phuộc hơi các bạn nó cũng sẽ giống như trên cái chiếc xe S450 phiên bản 2020 2021 đó, hệ thống treo xe bằng hơi thì các bạn biết rồi ha chúng ta có thể nâng cao hạ thấp được gầm xe ngoài ngoài ra thì cái hệ thống treo xe này nó cực kỳ êm luôn làm cho chúng ta ngồi ở bên trong xe cảm giác là thoải mái nhất có thể ha các bạn đó còn với đối với cái uh, lớp xe của các chiếc xe phiên bản luxury các bạn thì đối với phiên bản trước vẫn là ừ, sử dụng cái mâm 19 ngây ngơn nhưng mà cái kiểu mâm thì nó sẽ thiết kế khác hơn một chút xíu nè thì lớp xe của chiếc xe S450 phiên bản 2022 này sử dụng lớp đến từ uh, Hàn Quốc là lớp Hankook các bạn thì lớp xe này nó là cái lớp xe thông thường thôi không phải là lớp xe brandless giống như là cái phiên bản 2020 và 2021 thực ra à, Duy rất là thích cái lớp xe Renlad luôn các bạn bởi vì là khi mà mình đi ở tốc độ cao á mình chạy mà mình sẽ không có sợ là cái trường hợp mà nó bị nổ lớp xe hả thì thực ra đối với cái lớp xe này á, thì Di sẽ không có thích bằng so với lại cái phiên bản 2020 2021 thực ra với cái chi tiết này các bạn nó cũng khá là dễ luôn bởi vì là khi mà chúng ta đi một thời gian các bạn có thể là bánh xe nó mòn thì chúng ta có thể thay lại là cái lớp ranh lát luôn nó rất là đơn giản không có vấn đề gì hết À, về bằng mâm xe thì các bạn sẽ thấy ha, nó được thiết kế mang cái tính chất thể thao nó nằm ở đây bởi vì là cái mặt trong của cái chiếc xe các bạn là à, sơn màu đen mặt ngoài để lộ mặt nhôm luôn à đây là cái phong cách thiết kế gần như là của AMG luôn ha, nhưng mà cái mâm xe này của không phải là mâm của AMG ha, bộ phanh của chúng ta thì S-Class rồi lúc nào cũng vậy các bạn nha S-Lab thì lúc nào cũng vậy cái đĩa phanh lúc nào nó cũng thiết kế cực kỳ to cũng như là bên trong nó sẽ có là những cái lỗ nè và cái à, cầm phanh của S-Lab lúc nào nó cũng sẽ to hơn bởi vì sao các bạn chiếc S của chúng ta nó rất là to cũng như là rất là dài và nó rất là nặng nữa cho nên là đòi hỏi là cái cầm thắng nó lúc nào nó cũng phải làm việc hiệu quả hơn nhiều hơn cho nên là S-Lab của chúng ta lúc nào cũng có một cái phần phanh cực kỳ to ở phía trước luôn à ok đi đi sang bên hông một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy cái gương chiếu hậu giữa hai chiếc xe này nó có giống nhau không bạn ừ, nó cũng gần như giống nhau ha cái cùm gương chiếu hậu này thì nó được thiết kế cũng mà bo tròn nhưng mà nó có một cái mi led nhỏ ở đây thôi ha, còn cái đèn của phiên bản 2022 á, thì nó sẽ to hơn một chút xíu camera 360 độ cho hai chiếc xe nó nằm ở đây ok thì à, S-Class phiên bản 2022 này thì được thiết kế cái tay nắm cửa ẩn vào bên trong nè khi mà chúng ta chạm vào cái tay nắm cửa thì nó sẽ đưa ra ngoài ha thì với một cái chi tiết này như thế này các bạn thì làm cho cái chiếc xe của chúng ta mang cái tính chất là thể thao hơn bởi vì là um, các bạn sẽ thấy cái tay nắm cửa này nó chỉ xuất hiện trên những cái dòng xe mà à, gọi là siêu xe các bạn nó cần phải giảm cái chỉ số cản gió rồi cần cái sự liền lạc của một chiếc xe cũng như là về phần thiết kế bên hông chúng ta sẽ nhìn thấy đẹp hơn rất là nhiều đó nhưng mà chiếc xe S450 phiên bản 2022 này Mercedes-Benz thiết kế cho nó ha cực kỳ táo bạo luôn các bạn ha thực ra thì thì thì thì Di cũng khá là bất ngờ bởi vì là Mercedes-Benz chọn cái tay nắm cửa ẩn cho cái chiếc xe sang trọng như thế này ha tay nắm cửa truyền thống của Mercedes-Benz cũng như những cái dòng xe khác thì vẫn là như thế này thực ra các bạn với cái chi tiết một cái tay nắm cửa bình thường như thế này nó sẽ tiện lợi hơn mình mở lúc nào cũng được các bạn các bạn sẽ không có đợi nó đưa ra ngoài không có đợi nó nó, nó giấu vô trong cũng không có đợi nó thọt ra ngoài rồi mình mới mở cửa còn cái này lúc nào mình có phải mở cửa hoặc là đóng cửa tùy thích lúc nào cũng được nó sẽ không phải chờ đợi gì hết thì thật ra chờ đợi cũng không có phải bao lâu đâu bạn một giây hoặc là hai giây thôi nhưng mà trong những cái điều kiện như là trời nắng nóng nè hoặc là trời mưa ha thì đó, à, chúng ta sẽ <laughs> thấy là nó nó chúng ta phải chịu khó một chút xíu một giây hay hai giây ha nhưng mà nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều à, ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu nha về phần đuôi xe giữa hai chiếc xe này thì được thiết kế lại gần như là khác hoàn toàn luôn các bạn nha à, đèn xe của chúng ta bây giờ được thiết kế nhỏ hơn cũng như là rất là táo bạo các bạn nhọn vuốt nhọn luôn ha hai bên đó, bên trong thì có những cái viên ờ, pha lê sáng lên lấp lánh rất là đẹp uhm. Ok còn đèn pha phiên bản 2020 2021 hoặc là với những cái chiếc xe S-Class trước đây thì các bạn sẽ thấy nè cái đèn lúc nào nó cũng được thiết kế rất là to luôn các bạn nha rất là to luôn khi mà chúng ta đi từ phía sau chúng ta nhìn thì chúng ta biết chắc chắn đây là cái chiếc S-Class rồi bởi vì cái đèn nó lúc nào nó cũng sẽ to hơn những cái dòng xe khác rất là nhiều về phần à, bô xe thì như thấy là hai cái phần bô xe này vẫn là bô kép đối xứng nha không có gì khác khác biệt hết cũng như là bên hông nó vẫn có cái nẹp rơm nè bên hông vẫn có nẹp rơm ở đây à, về phần đuôi xe thì Duy nghĩ là cái phần mà cải tiến lại ở phần đèn chính là cái chi tiết mà làm cho nổi bật hơn ở cái phần đuôi xe đó khi mà nhìn tổng thể các bạn sẽ thấy như thế nào các bạn à, các bạn thích chiếc xe nào hơn ở phần đuôi xe ha cứ cho Di biết Ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của hai cái chiếc xe này thì thực ra rồi đối với cái chiếc S450 uh, ờ, phiên bản 2022 này thì Di đã quay uh, các bạn xem cái clip ở trước rồi đó ngày hôm nay thì Di cũng sẽ cho các bạn xem lại ha thực ra đây là một cái chi tiết thiết kế một cái nội thất được thiết kế coi như là Duy nghĩ đây là cái chiếc xe có nội thất đẹp nhất trên thế giới luôn các bạn không biết là đúng hay không ha những cái chiếc cái chi tiết của chúng ta các bạn thấy nè nó quá là tinh xảo luôn quá là đẹp luôn ha rất là rất là đẹp luôn các bạn từng đường nét từng chi tiết của chiếc xe S450 phiên bản 2022 này nó quá là đẹp luôn các bạn xem cái ghế nè có cái ghế nào đẹp bằng cái ghế này không các bạn ha khi ngồi vào khoang bên trong nội thất của cái chiếc xe S450 ờ, này các bạn thì vì cảm giác mình là một ông chủ mà ha khi ngồi vào khoang lái của chiếc xe này mình cảm giác mình là một ông chủ chứ không phải là mình là một cái anh tài xế nữa bởi vì là cái chiếc xe này nó quá là công nghệ luôn nó dành không chỉ là dành riêng cho người lái nữa các bạn không dành riêng cho người ngồi nữa mà là dành riêng cho người lái nữa đó bởi vì sao mà Di nói như vậy các bạn bởi vì trước đây á, chiếc xe S-Class của chúng ta chỉ có một cái gói đầu hai cái gói đầu ở hàng ghế phía sau thôi nhưng bây giờ S-Class của chúng ta được trang bị hai cái gói đầu cho hàng ghế phía trước nữa cho nên là Mercedes-Benz sẽ chú trọng hơn cho người lái ha và điển hình là những ông chủ ha thích tự lái xe và thứ hai nữa chiếc xe S-Class này dành cho những cái ông chủ trẻ các bạn đó, bởi vì là đây cái màn hình nó quá là ư là công nghệ luôn rất rất là nhiều thứ nó nằm ở bên trong cái màn hình này đây là cái hệ điều hành MBUX 7.0 hệ điều hành mà tiên tiến nhất cũng như là mới nhất của Mercedes-Benz hiện nay không biết nó có phải gọi là tiên tiến nhất trên thế giới hay không nữa ha các nút bấm các bạn sẽ thấy gần như là giãn lược hoàn toàn luôn đó các bạn sẽ thấy bây giờ Di sẽ đóng cái này lại nè các bạn sẽ thấy là đó nó sẽ thành một khối liền mạch ở đây và không có một cái nút bấm nào ở đây giống như là cái phiên bản trước nữa cũng không có những cái nút chỉnh dynamic rồi nút nâng gầm hạ gầm tất cả mọi thứ của chúng ta sẽ điều khiển ở trên màn hình này hết luôn các bạn à, ở đây nó chỉ có những cái nút như là dynamic nè rồi hệ thống hỗ trợ đậu xe nè cài đặt nè à, nút này là nút ừ, khẩn cấp nè ha và đây là cái nút mà để chúng ta ừ, chúng ta giống như là uh, set up những cái cài đặt nó theo ý của của của chủ nhân đó, và chúng ta chỉ việc chạm vào đây để nhận diện dấu vân tay và nó sẽ trở về đúng giống như là những cái gì mà chúng ta đã cài đặt ha tắt mở màn hình volume lớn nhỏ ngoài ra còn lại thì nó sẽ nằm ở bên trong này hết luôn các bạn menu nè cài đặt nè ừ. các bạn sẽ thấy không nó rất là nhiều thứ nằm trong này và đặc biệt các bạn xe của chúng ta mặc dù rất là rất là nhiều những tính năng như các bạn sẽ thấy nè gần như là những cái tính năng này nó cực kỳ thân thiện luôn nó thiết kế cực kỳ thân thiện luôn và sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt luôn chúng đó các bạn không rất là dễ xài thật ra thì à, khi mà Di giao xe các bạn trước đây thì Di sẽ mất thời gian rất là nhiều trong cái việc hướng dẫn xe cho khách hàng nhưng đối với những cái chiếc xe gần đây của Mercedes-Benz thì hầu như là Di sẽ không có có có cần phải tư vấn hoặc là không có cần phải coi như là hướng dẫn cho khách hàng nhiều mà khách hàng có thể là tự tự um, tự coi như là là là là thao tác rồi tự tự mà coi như là biết luôn các bạn đó nhưng không phải mất thời gian rất là nhiều nữa hệ thống hỗ trợ nè thì đối với cái phiên bản mới bây giờ các bạn thì xe của chúng ta có tính năng là à, giữ khoảng cách nè đó bằng cách là chúng ta có thể là kích hoạt tính năng này ở trên cái vô lăng đó thì xe của chúng ta sẽ giữ cái khoảng cách ha à, chủ động nè các bạn các bạn có thể là cài đặt ở đây ha năng động êm ái hệ thống treo phục dynamic nè tránh va chạm nè tránh va chạm là cái hệ thống phanh chủ động đó các bạn đó hệ thống giám sát làn đường chủ động nè hệ thống hỗ trợ điểm mù nè đó thì đây là những cái tính năng mà mới có của Mercedes-Benz trên cái chiếc xe S-Class này đối với phiên bản 2020, à, 2021 hoặc là những cái phiên bản S-Class trước đó nó cũng sẽ không có cái tính năng này. Thực ra với cái chiếc xe S-Class 2022 này các bạn thì bên trong nó có cực kỳ nhiều những cái tính năng luôn đó nhưng mà những cái tính năng này à, Duy nghĩ là đối với những cái người trẻ ha những ông chủ mà thích công nghệ rồi thích những cái tính năng về giải trí tiện nghi á, thì Duy nghĩ là mới có thể là xài nhiều thứ ở trên cái này còn với những, những ông chủ mà không có thích các bạn chỉ việc lên xe lái xe hoặc là làm việc á làm việc rất là nhiều không có thời gian thì Duy nghĩ là đối với cái phiên bản S-Class 2020 2021 thì có thể là phù hợp hơn à, rất là nhiều thứ luôn các bạn thật ra thì Duy là một người các bạn khi mà thích lên xe nghe nhạc rồi trải nghiệm những cái tính năng về tiện nghi giải trí á, cho nên là Duy cực kỳ thích chiếc xe S-Class này ha Ok, thì đối với cái chiếc xe S450 mà Di đang ngồi ở đây các bạn thì đây là cái phiên bản L, thì có thể nói là phiên bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà Mercedes-Benz lần này trang bị cho em nó là cái bộ da cao cấp luôn các bạn da nắp 3 exclusive luôn ha thì trước đây cái S450 phiên bản 2020 2021 á, thì chỉ trang bị cái da thật thôi da bình thường thôi đó nhưng mà đây đây lần này thì Mercedes-Benz trang bị cái da nắp 3 luôn đó các bạn sẽ thấy nè những cái ô quả trám nè rất là đẹp ha thì đây là một cái chi tiết mà Duy nghĩ là S-Class thì cần phải trang bị cái ghế da cao cấp như thế này cho dù cái phiên bản L hay là phiên bản Luxury gì thì Duy nghĩ đây vẫn mới là cái option mà hợp lý cho các chiếc xe S-Class Ok bây giờ Duy sẽ mời các bạn à, đi ra ở phía sau ha để trải nghiệm cái không gian phía sau à mà quên nữa các bạn các bạn sẽ thấy nè ở đây nó một cái máy tính bảng ha một cái máy tính bảng liền lạc một cái đồng hồ công tơ mét ha nó sẽ không ăn nhập vậy là cái bạn màn hình này gì hết đó thì có thể là đây là một cái thiết kế mà mà mà những những một số một số khách hàng thì có thể không thích các bạn đó nhưng mà như <laughs> thấy là nó cũng rất là đẹp ha không có vấn đề gì khu vực này thì là máy lạnh nè ha trước đây thì các bạn sẽ thấy s là một cái màn hình như thế này ha nó chạy dài từ đây qua tới đây luôn à nhưng mà đối với phiên bản này thì nó hoàn toàn khác rồi ok bây giờ di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau khi ngồi vào cái vị trí ghế này các bạn duy cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó có cái cái ghế nó ngã nhiều hơn so với cái phiên bản trước đây á thật sự là như vậy luôn các bạn đó, bây giờ duy sẽ um, lùi ra hết nè đó cái cảm giác mà đối với cái chiếc xe S-Class này thì duy ngồi vào Di cảm thấy là nó nó nó nó ngửa người hơn ha có có vẻ là nó ngửa hơn rất là nhiều đó, cũng như là cái ghế của chúng ta có xu hướng là ngồi trũng hơn trũng hơn một chút xíu đó cảm giác là nó sẽ ôm cái ghế của chúng ta nó sẽ ôm vào người ha đó, thì Di cực kỳ thích ngồi những cái chiếc xe như thế này nó tạo một cái cảm giác ôm người cũng như là có vẻ thể thao hơn các bạn ha ngoài ra thì mặc dù đây là cái phiên bản L các bạn nhưng mà Mercedes-Benz trang bị cho em nó một cái ghế ngồi thương gia ở vị trí này có bờ bắp chân luôn nè các bạn thấy không uhm. tiếp theo nữa các bạn thì cái seat belt cái dây đai an toàn này các bạn thì đây là cái dây đai an toàn tiêu chuẩn thôi đó nhưng đối với cái phiên bản S 2020 à, 2021 các bạn thì đây là dây beo airbag luôn đó, dây beo có túi khí luôn các bạn thì thực ra um, Duy nghĩ là cái chi tiết này á nó cũng không quá cần thiết đâu bởi vì là như thấy là đa phần các anh chị ở Việt Nam mình khi mà ngồi phía sau đều không có seat belt cũng như là Di nghĩ là đối với cái seat belt này nó sẽ nhẹ nhẹ hơn các bạn một lát nữa Di sẽ cho các bạn xem ha cái dây seat belt bên kia đó là cái dây belt airbag cho nên nó nó dày hơn rất là nhiều cũng như là khi mà chúng ta kéo chúng ta để cài vào các bạn nó sẽ cảm giác nó nặng nặng tay hơn ha à, thật ra thì đó là một cái chi tiết mà airbag nó rất là hay nhưng mà Di, Di thấy là là là là cũng không phải quá cần thiết đâu đó, thì đối với cái phiên bản 2021 này thì Mercedes-Benz sẽ cho về cái cái cái uh, ship đeo tiêu chuẩn thì đối với cái màn hình ở phía sau bây giờ các bạn đây là màn hình MBUX trước đây thì chúng ta sẽ có một cái remote để mà à, để điều chỉnh ha nhưng mà đối với phiên bản này thì chúng ta sẽ không còn cái remote nữa mà tất cả mọi thứ để chúng ta điều chỉnh bằng cái cảm ứng nè à các bạn thấy không rất là hay luôn thì à, đối với cái xe phiên bản 2020 2021 bạn thì như thấy đa phần các anh chị khách hàng của chúng ta cũng không có xài cái không có xài tới cái cái cái remote luôn á nhiều khi mà duy giao xe mà như thấy mấy anh chị đi mấy năm luôn cũng chưa khui cái remote ra nữa ha đó nhưng mà đối với phiên bản này thì duy nghĩ là nó sẽ tiện lợi hơn các anh chị của chúng ta có thể là chỉ cần một cái ấn ở đây là mở màn hình bấm một cái là tắt màn hình và chúng ta có thể điều khiển mọi thứ ở cái màn hình ở phía trên bằng cái màn hình ở phía dưới này đó chúng ta có thể là nghe nhạc xem phim giải trí ở đây bằng cái headphone nữa đó nó sẽ riêng tư hơn rất là nhiều ha ok thì thực ra với cái màn hình ở phía sau này nó có rất rất là nhiều những tính năng cho nên là khi các anh chị và các bạn đến showroom trực tiếp bên Di thì Di sẽ chia sẻ với anh chị các bạn ở cái màn hình ở phía sau rất là nhiều ha rất là nhiều thứ luôn ở đây thì các bạn sẽ thấy là có rèm cửa nè à, à, kính xe của chúng ta là kính cách âm cách nhiệt các bạn nha kính hai lớp nè à, s thì chúng ta phải là như vậy các bạn phải là như vậy mới gọi là s ha rèm chỉnh điện ở đây ha phía sau cũng vậy ừ, ngoài ra thì chúng ta có thể là đóng mở rèm điện ở trên cái màn hình này luôn ha rất là dễ ok bây giờ là di sẽ cho các bạn xem cái ờ, động cơ của chiếc xe S450 phiên bản 2020 và 2021 nó giống nhau và khác nhau như thế nào ha. Về phần động cơ thì S450 phiên bản 2020 2021 sử dụng cái động cơ truyền thống của Mercedes-Benz. Đây là động cơ 3.0 lít, công suất là 367 mã lực cùng với hộp số là tự động 9 cấp ha. Đây là động cơ truyền thống bởi vì sao các bạn? Sử dụng động cơ xăng 100% luôn. À, nhưng đối với cái phiên bản 2022 này thì đây là một cái động cơ mới hoàn toàn luôn và cái động cơ này thì nó rất là giống cùng một động cơ trên chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 ha đây là động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.0 lít của Mercedes-Benz các bạn thì à, đối với cái động cơ của phiên bản 2020 đây là động cơ V ha còn đây là động cơ Y động cơ thẳng hàng nè đó, thì với động cơ thẳng hàng này thì các bạn sẽ thấy là cái động cơ của chúng ta sẽ được thiết kế gọn hơn, nhỏ gọn hơn so với là động cơ V nè. Ngoài ra thì động cơ thế hệ mới của chiếc xe s này kết hợp với lại một cái motor điện 48V được gắn ngay trục bánh đà của động cơ để mà quay cái cái động cơ phụ cho cái cái động cơ xăng này khi mà chúng ta lên xe chúng ta đề máy các bạn thì các bạn sẽ thấy là à, nó cực kỳ êm ái luôn cảm giác là chúng ta sẽ không có cái tiếng đề máy cũng như là à, giống như trên chiếc xe à, động cơ truyền thống S450 của bản 2020 2021 hộp số của chúng ta vẫn là cái hộp số tự động 9 cấp giống nhau luôn các bạn nha không có khác gì hết đó. Công suất của chiếc xe, à, công suất của động cơ này là 367 mã lực cũng giống như là trên các chiếc xe Mercedes-Benz S450 phiên bản 2020 2021. Đó, thì vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem ha hai cái chiếc xe này giống nhau và khác nhau như thế nào, có những cái điểm gì cải tiến, có những cái điểm gì mà không được cải tiến ha. Đó thì vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem rất là chi tiết rồi